Tập 7 Tuyệt đối ta sẽ không để bất kỳ ai dòm ngó vị trí của đại dương tử đâu Tuyệt đối không Ta phải giúp đại dương tử giữ vững dương vị Giữ vững tôn nghiêm cho mẫu tử ta Thần từng nói Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là chúng ta phải tìm được Kim Hoàng Tâm Khiếu Chứ không phải lo lắng việc mẫu tử trịnh trác sẽ đến báo thù Nếu thật sự dễ dàng tìm được Kim Hoàng Tâm Khiếu Thì ta cần thiết ở đây lo lắng sao Kim Hoàng công chúa ở sâu trong hoàng cung Muốn lấy Kim Hoàng tâm khí của cô ta Nói thì dễ lắm Cho dù lấy được Đại dương tử e là Cũng không đợi được đến lúc đó Trong lòng ngươi chỉ có bản thân mình Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống chết của mẹ con ta Ta đã nói từ lâu Ngươi không phải người tộc ta Chắc chắn có lòng khác Người nói thế này là ý gì Ngươi sợ sao Một hồ yêu bị hồ tộc xua đuổi như ngươi Nếu không phải năm đó ta giúp ngươi Ngươi có thể trở thành trưởng lão của tộc dạng cổ sao Ngươi cho rằng Nếu để đại dương biết được thân phận thật sự của ngươi Tộc dạng cổ Có thể dễ dàng tha cho ngươi sao Dương hậu Thần chỉ muốn suy nghĩ cho chu đáo thôi Sao người lại nghi ngờ thần Nếu đã như vậy Thần giúp người là được chứ gì Chất cổ độc này Được giấy từ nhiều loại chất độc khác nhau Chỉ cần chắc một ít lên giường của trịnh cát Hắn sẽ lập tức trúng độc ngay Phấn cổ độc này không màu không mùi có thể khiến hơi thở người ta bất giác giảm đi giống như là chết vì bệnh không để lại dấu vết gì thật sự thần kỳ như người nói sao vậy ta phải thử trước xem sao à, cái này tuyệt đối không phải trò đùa cổ độc này không phải loại độc bình thường nếu nó làm hại tới người Bảo thần phải làm sao đây Tối nay khi ngươi dọn dẹp giường tư nhị dương tử Lén rắc thứ bột này lên giường Nếu thành công Bản hậu sẽ trọng thưởng Nhưng nếu người tiết lộ việc này ra Đừng nghĩ tới sẽ giữ được cái mạng này của người Dân Linh Nhi biết à Xin nghe theo Dương Hậu sai bảo Nhất định không để Dương Hậu thất vọng Phu nhân, phu nhân, nô tỳ là Linh Nhi Linh Nhi, phu nhân, người quả nhiên đoán không sai Dương hậu đưa cho nô tỳ một gói độc dược Sao nô tỳ bỏ lên giường của nhị dương tử Ý đồ độc hại nhị dương tử Dương hậu đúng là lòng dạ ác độc Lần này đúng là đa tạ cô Phu nhân xin đừng nói như vậy Hôm đó nếu không phải phu nhân cứu nô tỳ Linh Nhi đã đói chết lên núi quan từ lâu rồi Ân tình của phu nhân Linh Nhi thề chết cũng phải báo đáp Linh Nhi Một lát nữa vẫn phải thiệt thòi cho cô Không sao cả có thể cứu được nhị dương tử Linh Nhi cam tâm tình nguyện Người đâu Dập lửa đi Người đâu Mau dập lửa Người đâu Mau lên dập lửa đi Nhanh nhanh lên cháy rồi Nhanh nhanh nhanh lên cứu hỏa đi Nhanh lên Sao vậy xảy ra chuyện gì vậy Mau lên lấy nước đến Mau lên nước đâu Nước đến rồi đến rồi Nhanh bên này bên này Nhanh lên Linh Nhi Nước đây nước đây Là chuyện gì Phòng của nhị dương tử sao lại bị cháy Hồi bẩm dương hậu Mùa mùa thấy trời trở lạnh Muốn thêm cho nhị dương tử một cái mệnh bông Ai ngờ thì muội vừa đến Đã nhìn thấy phòng của nhị dân tử đã bị cháy Nên mới mau chóng gọi người đến dập lửa Bên này bên này nhanh lên Nhanh lên Đến đây đến đây Nhanh lên Đến đây nhanh lên Mẹ đây rốt cuộc là chuyện thế nào vậy Các nhi phòng của con bị cháy mai mà Linh Nhi cô nương kịp thời đưa người đến dập lửa Còn không mau đa tạ Linh Nhi Đa tạ Linh Nhi cô nương Được rồi Lần này Linh Nhi có công cứu quả Ngày mai ta sẽ bẩm báo đại dương Văn sử hậu hĩnh Đa tạ dương hậu Đa tạ phu nhân Các nhi qua đây Con trai đều do mẹ không tốt Mẹ vô dụng không thể bảo vệ được con Các nhi Mẹ Mẹ đừng nói như vậy Là con Con không bảo vệ được người Mẹ thấy con không ở lại đây được nữa đâu Hôm nay nhờ có Linh Nhi Niệm tình cảm lúc xưa của chúng ta Con mới qua được kiếp nạn này à? Linh Nhi Cũng may có cô Đã cứu mẫu tử ta Sinh nhật của Trịnh Cát ngày một lễ Nhị Dương Tử đừng xa cách như vậy Đây là chuyện Linh Nhi nên làm mà Nhị Dương Tử và phu nhân không sao là tốt rồi Linh Nhi Kế hoạch hôm nay không thành Nhưng hậu nhất định sẽ thẹn quá quá giận Trách tội cô Cô vì hai mẹ con ta mà mạo hiểm như vậy Mẹ con ta cả đời này sẽ cảm kích cô Ta có một ít ngân lượng Cô hãy cầm lấy Trốn khỏi đây đi Sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại Cảm tạ phu nhân Phu nhân Nhị dương tử Bảo trọng Con trai Hành động tiếp theo của Dương Hậu Chúng ta không thể biết được Nơi đây không còn là chốn dung thân của con nữa rồi Ta đã thu dọn hành lý cho con rồi Đêm nay con hãy mau rời khỏi đây Mẹ Nếu phải đi Chúng ta cùng đi Ta là người của phụ dương con Đây là nhà của ta Con trai con phải dựa vào sức mình làm nên chuyện lớn Ta hy vọng được nhìn thấy ngày Con thành tài Tới ngày đó Con trở về đón ta Cũng chưa muộn mà Mẹ Mẹ yên tâm đi Con sẽ làm nên chuyện lớn Rồi đón mẹ trở về bên cạnh con gần đây thôi Chúng ta không ra tìm Lục soát Dắt Linh đi phía trước à, Trời cũng sáng rồi Không cần lo lắng đâu Cùng đi đi Đi thôi Chân mũi vẫn còn đau sao Đã đỡ hơn nhiều rồi Đúng rồi, hôm qua sau khi gặp bọn người xấu Sao ta không nhìn thấy muội nữa Ta còn tưởng rằng muội bị bọn chúng mất đi rồi Đêm qua lúc mình rời đi Đã để Thái Tước giả làm mình Xem ra huynh ấy là nói Thái Tước Hôm qua muội bị ngất đi Không biết làm thế nào lại đưa muội tới một vùng quan sơn cùng thẳm Muội bèn nhân lúc người đó ngủ say liền trốn đi Ai biết lạc đường tới nhà cổ này Cũng may có công tử kịp thời tới cứu nhưng nói ra, chúng ta cũng thật có duyên Đây là lần thứ hai huynh cứu ta rồi Đúng thế ta cảm thấy rất kỳ lạ Mỗi lần muội gặp nguy hiểm Ta đều có một cảm giác rất khó chịu Mời Tam muội đi thôi Đi thôi Nhanh lên Mọi người nghe xem có tiếng tiêu Tiếng tiêu này thật thê lương Là lúc nào rồi còn nghe tiếng tiêu nữa Không đúng Hình như tiếng tiêu này có chút khác lạ Là phù sinh Ông ấy tới rồi Không phải chứ Đã có yêu quái sao Để đánh có biến chúng ta mà lên đường thôi tiền này là mê hồn trận Hỏng rồi Ta giống dĩ linh lực đã không đủ Hôm qua là bị lão yêu kia làm bị thương Sinh ra hôm nay không thoát được khu rừng này rồi À mà Suốt cuộc cô có biết đường không đấy Sao đi mãi vẫn chưa thấy ra vậy Này biết đường thì dẫn đi À mà Ta thấy không đúng thật rồi Lúc nãy ta đã để lại một ký hiệu trên thân cây này Bây giờ chúng ta quay lại chỗ cũ rồi Không phải lại gặp ma đấy chứ Tiểu Duy, mùa không sao chứ Dạ, Hay là chúng ta nghỉ một lát đi ờ, Ta thấy thế này đi dạ, dạ, Mọi người nghỉ ngơi ở đây một lát Đại ca Ở đây rất nguy hiểm Nếu bị bao giờ ở đây càng nguy hiểm hơn Tiểu gì cô nương không được khỏe Ta sợ cô ấy không chịu được Chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát được không Không cần đâu Dương đại ca Chúng ta vẫn nên đi mau thôi Này này Đợi đã Đại ca Huynh nhìn xem Hình như người này bị thương rất nghiêm trọng Phải mang giúp cậu ta trị thương Được Công chúa Ở đây nguy cơ bị mai phục rất cao Chúng ta đến thân mình còn không giữ được Đem thêm một người còn chưa đủ sao Sao lại không có chút tình người Để nào thấy chết không cứu Ta không có nói như vậy Được rồi Cứu người quan trọng hơn Nhị đệ Mọi người ở lại chăm sóc cho cậu ấy Ta vào rừng kiếm chút thảo dược về Dương đại ca Mùa đi cùng huynh Cả đệ nữa Ngài gấp vui cái gì chứ Công chúa cũng cần có người bảo vệ đấy Không cần Ta đi một mình cũng được Cẩn thận đấy Đại ca Huynh cẩn thận Huynh ấy tỉnh rồi Tỉnh rồi này Thế thế nào hả Huynh sao rồi Lại ngất nữa rồi Suốt dọc đường ăn gió nằm sương không nói Chuyện xui xẻo cứ không ngừng Không phải gặp yêu thì gặp quái Không biết là sao chỗ nào đem tới nữa Muội tìm tỷ cả ngày trời muốn chết đi được Mùi mùi tốt, dứt giả cho mùi rồi Có điều tỷ tỷ vẫn còn một chút chuyện muốn mùi giúp Phục sinh đã ở trong rừng, dùng ngọc tiêu bài mê hồng trận Bọn tỷ đi lâu rồi, vẫn không thoát ra được Đáng đợi, A kia tỷ lại theo bọn người đó Mùi mùi tốt, ta biết ta sai rồi Chúng ta là tỷ mùi tốt với nhau mà Mùi giúp ta lần này đi Tại sao phải giúp tỷ, tỷ luôn không nghe lời mùi Mùi sao phải giúp tỷ đâu phải giúp phục sinh thái tước Những chuyện trước đây coi như ta không tốt Vậy đi Nếu muội giúp ta trộm tiêu ngọc từ chỗ phù sinh Sau này ta sẽ nghe lời muội Cùng muội đi gặp thanh phu nhân Thế nào hả Tỷ nói thật sao Quyết không nuốt lời Được Muội tin tỷ thêm một lần nữa Sau khi xong việc muội sẽ ra tín hiệu cho tỷ Được Cẩn thận đấy Hy vọng Thác Tước có thể trộm được Tiêu Ngọc Tiểu Duy Cô đang không khỏe Hơn nữa bệnh cũ vẫn chưa khỏi hẳn Sao một mình đi linh tinh trong rừng thế này Mùa lo cho công tử một mình đi lấy thuốc Vì thế muốn tới giúp Nhưng ai biết đi tới đi lui lại bị lạc đường Điều tại muội Nhi để đâu Sao để ấy là để muội đi một mình Đi lang thang trong rừng Xảy ra chuyện gì thì sao Chuyện này không thể thích tiêu công tử Là tiểu duy tự ý đi Là khiến công tử không vui rồi Có điều huynh xem Không phải bây giờ tiểu duy rất khỏe sao Chỉ cần có huynh bên cạnh Tiểu Nhi không sợ gì cả Lúc nãy muội nói chuyện dài vậy ờ, Tiểu Nhi lúc nãy nhất thời không tìm được công tử Cảm thấy hơi sợ Nên tự nói chuyện một mình thôi Muội không giống những người biết rõ bọn ta dạ Sau này muội cứ ở bên cạnh bọn ta Lỡ như có nguy hiểm gì Huynh sẽ bảo vệ được muội Tiểu Nhi chỉ là một cô nương bình thường Bị người ta ức hiếp quen rồi Công tử Sao lại tốt với tiểu duy như vậy Huynh cũng không nói được là tại sao nữa Chỉ là từ sau lần đầu tiên Huynh nhìn thấy muội Thì cảm giác vô cùng thân thiết Có lẽ kiếp trước Ta nợ muội không chừng Ngu ngốc Nghe thấy mấy lời ngu ngốc của con người Thì đã động lòng tâm sao Còn nói mình là hồ ly Ngu ngốc hết chỗ nói Chủ nhân Thái thú sẽ tới trộm tiêu ngọc của ngài Nên xử lý thế nào đây tha thứ cho tam xà ngu muội không thể lĩnh hội được chủ ý của chủ nhân chủ nhân thu tiêu ngọc về chính là mở kết giới mời hùng trận không phải là cho bọn họ cơ hội chạy thoát sao nếu cô ta đã luôn miệng nói tình cảm nam nữ với nhân gian quan trọng hơn tu luyện bản tôn muốn tận mắt nhìn xem kết quả cô ta tự chuốc lấy Đúng là xui xẻo vô cùng Có đi nữa cũng không ra được đâu Trời cũng sắp tối rồi Còn không biết sẽ lại xuất hiện yêu nào nữa Huynh đệ đừng lo lắng như vậy Tự dọa mình như thế Ta không nói linh tinh đâu Chúng ta bị nhốt trong này cũng 5 giờ rồi Lương thực cũng hết Lẽ nào phải chết đói trong rừng này sao Nhị đệ Đệ đừng dội Chúng ta nhất định có thể thoát ra được Nếu đệ đói Hay là thế này Ta giúp đệ bắt vài con thú. Đại ca không sao Chúng ta hãy nghĩ cách ra khỏi đây Rồi hãy nói tiếp Tiểu gì cô nương Cô đang làm gì vậy Người xưa nói dạng vật đều có linh khí Chúng ta bị nhốt trong vùng rừng núi này Nó không chừng thần linh trong núi có thể dẫn chúng ta thoát ra Ta thấy vùng rừng núi âm u cổ quá này Không giống như là có thần linh Ngược lại yêu quái thì rất nhiều Mọi người mau nhìn xem Đó là gì vậy Hình như nó nói chúng ta nên đi theo Nó không chừng thật sự có thần hiển linh rồi Dù sao chúng ta cũng không tìm được đường ra Chi bằng cứ thử đi theo nó xem Được, đi thôi Cảm ơn chim nhỏ Cuối cùng cũng ra được rồi Tạ ơn trời đất Tiểu di cô nương Mai mà cô thành tâm cầu khẩn Mới được thần linh dẫn đường thoát thân Cô còn linh hơn cả tiên nữ Để công tử quá lời rồi Tiểu di không dám nhận Đa tạ các vị đã cứu mạng Tại hạ còn có việc phải làm Xin từ biệt tại đây Huynh đệ Thương thế của đệ vẫn chưa khỏi dạ vâng. Hay là đệ đi theo bọn ta về khách điếm Trị thương cho khỏi trước Rồi hẳn làm gì thì làm à, Đúng thế, có chúng tôi Huynh cũng có thêm người chăm sóc Đa tạ tình cảm của hai vị Ý thức của mọi người dạ, Tại Hạ xin ghi nhận Khi nào gặp lại Tại Hạ sẽ báo đáp Đúng rồi, vì huynh đài xưng hô thế nào đây Sau này gặp lại cũng phải chào hỏi chứ tại hạ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt một người phi bạc nghèo hèn không đáng nhắc tới Cáo từ Cáo từ Một người kỳ lạ Đừng có lệ mày nữa Người ta vừa nhìn đã biết không muốn đi cùng chúng ta rồi Cũng không tin chúng ta Người ta có lòng tốt cứu hắn Ngược lại như là đề phòng chúng ta vậy Huynh thấy vị huynh đệ này tướng mạo oai hùng Tuy rằng bị thương khốn đốn Vẫn không để mất phong thái lễ độ Chắc cũng là xuất thân danh môn Có lẽ có nỗi khổ khó nói gì đó Chúng ta đừng suy đoán lung tung nữa Đại ca nói rất phải Chuyện của người ngoài không cần quan tâm à? Đại ca Không phải huynh đến để tòng quân sao Sao còn ở trọ nữa Là thế này Gần đây biên ải đổi nơi đóng quân Lý tướng quân vẫn chưa sắp xếp được chức vụ cho ta Nên kêu ta tạm thời ở nhà trọ đợi lệnh Thì ra là vậy thế Đừng lắm lời nữa Về nhà trọ rồi nói tiếp Ta và đại ca nói chuyện Cô xen vào gì chứ Được rồi nhị đệ Không còn sớm nữa Chúng ta mau lên đường thôi ừ. Được Ta đói chết mất Nhanh lên dạ, dạ. Cẩn thận đi Tỷ tỷ Tỷ tỷ, đêm qua không phải tỷ cùng Dương Công Tử đi khám bệnh sao? Sao lâu như vậy? Làm muội lo lắng lắm đó. Nói ra thì dài, Điều tại ta đã không chăm sóc tốt cho tiểu di cô nương Khiến muội phải lo lắng rồi Huynh đừng nói vậy Chỉ cần Dương Công Tử cùng tỷ tỷ bình an trở về là tốt rồi Tiểu di cô nương Đây là lệnh muội à Đúng rồi Thái Tước Vì này là Tư Công Tử và Lý Cô Nương Họ là bằng hữu kết nghĩa của Dương Công Tử Nếu là bằng hữu của Dương Công Tử Thì cũng là bằng hữu của tỷ muội chúng ta Thái Tước ra mắt hai gì Thái Tước cô nương không cần đa lễ Đều là người mình mà Là bằng hữu cả Ta giống nghĩ rằng chỉ có dùng Giang Nam mới có mỹ nhân Không ngờ rằng Nam Phương lại có đôi tỷ muội đẹp như tiên Dù tài dù mắt thế này Thật không uổng ta đến đây một chuyến Tiên phong tử quá khen rồi Hai tỷ muội của ta chỉ là nữ tử trốn nông thôn Làm à? sao gọi là mỹ nhân được Đây là lời thật lòng của tại hạ Tiểu nhi cô nương dịu dàng nhu mị như phụ dung Thái tuấn cô nương xinh xắn hoạt bát như đổ quyên Hai người nếu không phải mỹ nhân Thì không biết người có tướng mạo thế nào mới được gọi là mỹ nhân nữa được rồi, được rồi, đừng nói nữa Trưởng quầy, phiền cho chúng tôi ba phòng tốt Được, mời vào trong Đại ca không cần tới ba phòng đâu, hai phòng là được rồi Mùa dạ mạc chung một phòng để tiện chăm sóc Được Vậy phiền ông cho chúng tôi hai phòng Được Hôm nay mọi người dứt giả rồi Về phòng rửa mặt nghỉ ngơi Lát nữa tới giờ cơm sẽ gọi mọi người Đa tạ đại ca Đi thôi Được, đi thôi Đi nào Diêu Ngọc đâu Không trộm được Vậy sao muội phá được mê hồng trận Không phải muội phá Muội đang định tới trộm Còn chưa kịp ra tay Thì phát hiện trận đã tự hủy Chuyện này là sao Lẽ nào Phù sinh tự giải trận sao Nhưng tỷ tỷ Không phải phù sinh định bắt chúng ta quay trở về sao Ta cũng không biết Hòn đá cổ quá này lại lạnh lùng ờ. Căn bản không thể đoán được ờ. tâm tư của ông ta Phù sinh nắm quyền cai quản hàng băng ở địa ngục Không dễ dàng thay cho tỷ đâu Chỉ sợ ông ta dùng tới những thủ đoạn lợi hại hơn Đối phó tỷ Tỷ tỷ tỷ quay về bên phu nhân đi Có phu nhân bảo vệ tỷ Ông ta không dám hành động khinh suất đâu Ta không về Tại sao Kỳ hạn quyết nguyệt sắp hết rồi Linh lực của tỷ chỉ có thể duy trì hình dáng làm người Nếu tỷ gặp phải hòn đá đó thì thật nguy hiểm Tỷ lại gì Dương Anh Có thể gặp được quân ấy Là trời đã ban cho ta Kiếp trước, Dương Sinh có trách nhiệm thê thất, chúng ta không thể yêu nhau. Nhưng kiếp này, Dương Anh chưa có thê thất. Ta nhất định phải nghĩ cách khiến huynh ấy yêu ta. Có được một tình yêu hoàn toàn thuộc về ta. Để nào tỷ chịu khổ như vậy vẫn chưa đủ sao Người yêu khác đường Người gì yêu sao có thể bên nhau được Huống hồ bây giờ còn có lý tịnh kia Lúc ở trong rừng Bộ đã nghe cô ta gọi là công chúa Vậy tỷ thì sao Cho dù tỷ là người không phải là yêu Thì cũng chỉ là một người thường dân Dựa vào đâu đấu tranh với cô ấy Dựa vào ta đẹp hơn Nữ tính hơn cô ta nhưng anh như một tên ngốc Không hiểu tình yêu nam nữ cũng không xem trọng vẻ ngoài Mùi chỉ lo cho tỷ Đầu mày cuối mắt với tình mù đó Tự phí công sức của mình Chỉ cần huynh ấy là nam nhân Tỷ sẽ có cách khiến huynh ấy yêu tỷ Nào Ăn nhiều vào nào Tiểu Di cô nương <laughs> Sao A Mạc không tới ăn ờ, Lúc trong nhà cổ cô ấy bị thương đôi chút Sợ chúng ta lo lắng nên luôn nhẫn nhịn không nói ra Mũi đã bảo cô ấy trong phòng nghỉ ngơi rồi Có nghiêm trọng không Ta đi chăm sóc cô ấy nhé Không cần đâu Lúc nãy ta đã băng bó cho cô ấy rồi Nghỉ ngơi một đêm là không sao Nhà đầu thói đó không đến cũng tốt Cô ta xuất hiện Đây là cảm thấy mất hứng Thấy mặt cô ta Đầy cơm cũng không nuốt nổi dù nói thế nào A mà cũng là thân nữ dạ. nhi Nhị đệ, để nói chuyện lưu tình một chút Thân nữ nhi, cô ta trong mắt dạ, đệ giống như không phải nữ nhân Vừa lạnh lùng dạ, vừa hung dữ Huynh được rồi, được rồi Làm gì vậy, cô ấy chỉ là hơi ít nói thôi So với người mờ mép phong lưu lãng tử như Huynh tốt hơn nhiều Được rồi, Huynh ăn mau đi Ăn à, xong mua thuốc cho A mà Mua thuốc hả? Nè, muốn sai giặt ta à? Ta là hầu gia, hầu gia đấy Lẽ nào để mụ đi sao Được rồi, để Huynh đi cho Huynh cũng định đi bốc thuốc cho tiểu duy cô nương Không cần đâu, để ta đi cho Được rồi, hai người đừng giành nhau nữa Huynh ấy đi Được, được, được, ta đi, ta đi Còn không được sao Đại ca, đợi đợi về chúng ta cùng uống nhé Được, vậy đợi đi đây Cô nương Mấy ngày này đã mệt nhọc rồi Nào uống thêm chút canh nóng bổ này đi Cảm ơn Lý cô nương Trên trán cô sao lại có sẹo lớn như vậy Bị thương lúc nào hả Không có người chữa cho sao Cô nương cô muội ta nói lời không biết nghĩ Cô đừng để ý làm gì Không sao Lúc tôi tỉ võ quá hăng sai Không cẩn thận nên bị thương Không sao đâu Sao lại không sao chứ Lý cô nương là gia nhân ưu mỹ Lại bị vết sẹo đó làm hỏng cả vẻ đẹp Thật đáng tiếc Cô nên tìm đại phu chữa trị xem Nếu không vết sẹo lớn như vậy Sau này tìm phu quân chỉ sợ cũng rất khó Thái tước Cô nương cô đừng để bụng bộ ấy nói linh tinh đó mà bộ đâu có Mụ nói thật mà Bộ thật tâm cảm thấy thương tiếc cho Lý cô nương Được rồi, thật sự không sao đâu Đại ca, tiểu di cô nương, mũi ăn no rồi Mọi người từ từ dùng đi, tam mũi. Muội cũng ăn đi nhé Đúng là một bữa cơm ngon Lại bị mũi phá hỏng hết Muội biết tỷ tỷ muốn trước mặt Dương Anh thể hiện là người dịu dàng đại độ, nhưng tỷ nhìn xem, quân ấy dội vàng đuổi theo lý tình như vậy, rõ ràng không chỉ đơn giản là tình cảm bằng hữu, sao tỷ chìm đắm mê hoặc không tỉnh dậy? Muội không biết chuyện của loài người, không hiểu nam nữ thường tình, chuyện này ta không thích muội, nhưng nếu muội ăn nói hàm hồ, đừng trách ta không khách khí. Tỷ tỷ, tỷ cho rằng muội thích ở bên tỷ nghe tỷ giận dữ sao? Cắt người đi, tôi cũng đi. Đại ca không phải huynh tới ăn ủi muội sao Sao không nói gì hết vậy Ta sợ nói ra câu nào không đúng Là khiến ta muội nổi giận Đại ca ta muội đâu nhỏ mọn như vậy Ta biết Ta biết tam muội của ta Khoan dung độ lượng Sẽ không vì mấy lời nói vô tâm của Thái Tước Mà tính toán Nói gì thì nói Vẫn là ta đã làm hỏng gương mặt của muội Đại ca của đừng nói vậy Muội không để ý đâu Nhưng ta để ý Từ sau khi ta ngộ thương muội đã vì thân phận công chúa của muội mà xa cách về sau lúc chúng ta từ biệt ta đã hết sức phân rõ giới hạn với muội khiến muội đau lòng chuyện này từ trước đến nay luôn nặng gánh trong lòng ta ta cảm thấy rất bức bối giống chỉ cho rằng đời này sẽ không có duyên gặp lại nhưng không ngờ muội cùng nhị đệ vượt ngàn dặm đến gặp ta ta thấy rất vui Tam muội Đại ca sai rồi Đại ca xin lỗi muội Muốn đánh muốn phạt thế nào Ta xin nhận Đại ca Chúng ta đã là huynh đệ Giữ huynh đệ sao có lễ tiết xa cách như vậy chứ Đúng thế Vì là do ta quá vô lý sau này còn phải nhờ ta muội nhắc nhở đại ca nhiều dạ. Đúng vậy Giữa huynh đệ không nói cũng hiểu ý nhau Tịnh Nhi thật sự để ý tới vết thương này Nếu đại ca không quan tâm tới muội Trong lòng Tịnh Nhi sẽ không an tâm Vậy sau này không nhắc tới chuyện này nữa ừ. Ta nghe nói ở vùng Nam Cương này có rất nhiều thần dược có thể trị thương Ta sẽ nghĩ cách trị khỏi vết sẹo của Tam muội Đây là tâm ý của đại ca Tâm ý của đại ca Tam muội đương nhiên là nhận Có điều Thì ra đại ca cũng giống như tiêu biểu huynh Xem trọng bề ngoài Vì thế tiểu di cô nương xinh đẹp như hoa Vừa nhìn đã yêu Đại ca xem ra là đã động lòng rồi Không có không có Biểu huynh thường nói Nam tử thích mỹ sắc là chuyện thường tình Đại ca vẫn chưa có thê tử Cũng không có gì phải ngại cả Tiểu Duy dịu dàng tốt bụng Hay là để muội giúp đại ca làm mai nhé Ta à, à, muội muội đừng chọc ta nữa Ta vốn không có ý định thành gia Trước trước ta đến kinh thành là muốn tầm quân Muốn làm nên gì đó Sau đó nhận được long ân của bệ hạ Xá miệng tội ta làm mùi bị thương còn cho ta có cơ hội đến biên cương bảo vệ đất nước Ta làm gì có tâm tư nghĩ đến chuyện nhi nữ thường tình chứ Lẽ nào ta trong lòng của ta muội Là một tên háo sắc sao Đương nhiên là không phải Trong lòng muội đại ca là anh hùng khí khái Một lòng hiếu trung Ta muội vô cùng kính phục Một lòng noi theo Noi theo thì không dám nhận muội là công chúa Sao có thể đến Nam Cương chịu khổ chứ Vẫn là sớm ngày hồi kinh đi Thì ra đại ca vẫn là vì muội là công chúa mà xa cách muội à Không phải không phải Vậy được Đừng nhắc đến chuyện công chúa Hay cành vàng lá ngọc nữa Cô nói muội khó khăn lắm Mới rời khỏi được kinh thành Chỉ muốn sống ngày tháng bình thường Tự do tự tại Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời của muội đấy Được Vậy ta cũng không ép muội nữa Bây giờ muội và Lý Tịnh Là tam muội của Dương Anh ta Đại ừ. ca Tam muội à. Phu nhân Nói vẫn khỏe chứ à. Bẩm phu nhân Sức khỏe của tỷ hiện dạ. giờ không có gì trở ngại Chỉ là tỷ tỷ không hề quan tâm tới chuyện này Mà lại rơi vào ái tình Cái gì Dương Sinh không phải đã chết hơn trăm năm rồi sao Không phải Dương Sinh là hậu nhân của Dương Sinh Một người tên là Dương Anh Tỷ tỷ không biết gì ở hắn Sắp chết vẫn muốn ở bên cạnh hắn Không hề nhắc tới phu nhân Cũng không quan tâm đến kiếp nạn huyết nguyệt Như vậy sao được chứ một khi huyết nguyệt giáng xuống nhân gian Nó chẳng những không bảo vệ được thân thể Hơn nữa linh hồn còn bị phân tán Thái tước nói biết bao nhiêu lần rồi Nhưng tỷ ấy căn bản không chịu nghe Còn vì thế mà trở mặt với thái tước Tiểu duy đứa trẻ này từ nhỏ đã gặp bất hạnh Tính cách cô độc Thái tước Thật đã làm khó cho ngươi rồi Phu nhân, thái tước chịu thiệt cũng không sao Nhưng tỷ ấy lại phụ tấm lòng của phu nhân Nếu tỷ ấy đã chấp mê bất ngộ như vậy Phu nhân đừng quan tâm nữa, mặc kệ tỷ ấy Sao ta có thể bỏ mặt nó được Ta là mẫu thân của nó Thái tước Ta luôn coi ngươi là người nhà Và có thể nói là con ngươi là con gái của ta vậy Ta không muốn giống ngươi Tiểu Ghi là con gái ruột của ta đấy Nhưng mà Nó lại không phải là con của phu quân ta Vì thế không đến lúc bất đắc dĩ Ta không thể giúp nó được Mắt nhìn nó phải chịu khổ chịu tội Mà ta lại lực bất tòng tâm Trong lòng ta cảm thấy Rất có lỗi với nó phu nhân đừng nói vậy Là tỷ tỷ quá tham luyến tình cảm phạm nhân Không thể trách phu nhân được Nếu nói tham luyến tình cảm phạm nhân Không bằng nói là Nó sợ cô đơn lạnh lẽo Muốn tìm một người làm bạn với nó cả đời Vậy chúng ta phải làm sao Ta có cách này Phu nhân có cách sao Năm đó Tiểu Duy vì cứu phu thê Dương Sinh nên tu vi của nó gần như tổn hại cạn kiệt Cần phải tìm được người đồng nguyên dị tâm chiếm đoạt tim của người đó Mới có thể tránh được kiếp nạn quyết nguyệt Người đồng nguyên dị tâm Nhưng mà thiên hạ rộng lớn, biển người mênh mông Chúng ta phải tìm thế nào đây? Ta có một người sư huynh Trong tay huynh ấy có một bảo vật Gọi là Lưu Ly Châu Nếu tìm được Lưu Ly Châu Có lẽ sẽ tìm được người đồng nguyên dị tâm nếu người đó là sư huynh của phu nhân Thì mượn Lưu Ly Châu chắc không khó phải không Năm xưa ta với huynh ấy cùng nhau tu hành Huynh ấy từng suy biến ta Nhưng sau đó Ta gã làm thê tử của hồ Dương Huynh ấy ghi hận trong lòng Rời khỏi hộ tộc biến thành hình người Bây giờ huynh ấy giấu mình ở tộc giảng cổ ở Nam Cương Thế thì không hay rồi Nếu ông ấy có tình cảm sâu đậm với phu nhân như vậy E là sẽ không dễ dàng cho mượn Lưu Ly Châu đâu Ta từng nghĩ đến việc gặp huynh ấy khó tránh gượng gạo Nhưng lần này vì tiểu di hay là việc trùng phùng Là bất đắc dĩ rồi Hoàng tâm Khiếu đâu Ngươi đã nghĩ ra cách có được nó chưa Thần đã phái người tới Trung Nguyên dò thám Không lâu nữa sẽ có hồi âm Xin Dương Hậu nhẫn nại Chờ đợi vài ngày nữa Ta đợi được Dương nhiên của ta không đợi được Tư đồ Ta nói cho người biết Người phải trả giá thế nào Người cũng phải dốc hết sức làm việc này cho ta Dương Hậu dạ vâng. Sao dạ Lẽ vâng. nào dạ vâng. là mùi ấy Chuyện gì vậy không có gì Linh châu này đã được thần làm phép Nó có thể nói cho thần Về một linh dược mà thần vẫn luôn chờ đợi Đã xuất hiện rồi Tư đồ phải nhanh chóng đi hái thôi Nếu chậm trễ Chỉ sợ những sơn linh tinh thành khác cướp mất Tư đồ Ngươi nhớ rõ cho ta Sự nhẫn này của ta cũng có giới hạn thôi Đi đi à, Dân là là, là, cái hoa